Rồi, hello anh em. Thì xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc. Thì à, Cường Phát là Cường đã làm cũng à, nói chung là nói về nếu mà anh em đã xem kênh mình rồi mà anh em chưa xem kênh mình á thì hôm nay mình sẽ nói sơ về cái à, bên cơ sở của Cường. Thì nếu anh em đã xem được cái video này nha, anh em hãy bấm vào cái kênh của mình và anh em xem. Mình đã làm rất rất rất nhiều về video nói về đồ bịp. Đó, thứ nhất là bài lá, tài xỉu và bầu cua. Mình làm rất nhiều, tất cả các công cụ đều có cho anh em chơi. Thì hôm nay mình làm video ngắn hạn ngắn thôi anh em nhé tại vì ờ, nó không có thời gian nhiều để mình làm một cái video dài mà mất tới 10 phút 20 phút anh em sẽ mất thời gian xem mình sẽ nói ngắn gọn nhất có thể để cho anh em ờ, biết được về cái bộ môn bài thì trong bài á, thì nó có như thế này thì thứ nhất á, anh em chơi mà có gọi là có cái kinh nghiệm chơi bài mà anh em kẹp được bài giấu bài trong tay á đúng không anh em đó kẹp bài giấu bài trong tay á thì ờ, đó là cái điều may mắn anh em có một cái gọi là cái lanh tay lẻ mắt đó anh em Ờ, cháo được bài hoặc là anh em uh, ờ, xiệt được bài có nghĩa là anh em uh, chơi à, gian lặng bài người ta được á thì đó là cái đồ gọi là cái sự nhạy bén của anh em nhưng mà anh em không có sự nhạy bén đó thì anh em phải dùng tới những công cụ hỗ trợ cho anh em chơi đồ biệp cái thứ nhất là anh em lòn được bài đúng không ạ đó anh em phải lòn được bài này và anh em chơi cái thứ hai là anh em hỗ trợ những cái dụng cụ như là thứ nhất là ví nè thứ hai là áo và quần thứ ba nữa là máy đánh bài đó thì máy đến bài thì anh em phải lòn bài thì máy nó mới bắt được đó và anh em chơi kính nữa nè kính kính ờ, kính len anh em kính len đánh bài đó anh em đính lên mặt lưng á thì anh em cũng phải lòn bài thì anh em mới chơi được đó nhưng mà hôm nay cường sẽ nói cái bộ bài đây là bài lỗi nói chung là bài này là rất dễ chơi luôn nha dành cho những anh em mà gọi là là những cái sòng cỏ đó những cái sòng mà ờ, đánh đánh đánh nhỏ đó anh em những cái sòng mà nhà sòng sòng thôn đó anh em những cái ờ, dán bài mà chơi trong thôn trong xã trong huyện ở ờ, trong những cái quán cà phê cốc đó anh em chơi gọi là ăn xanh ờ, sữa tiền cơm cháo hàng ngày á thì anh em sẽ nên dùng cái cây bài này anh em rất rẻ một bộ nó tầm sáu bảy chục ngàn một bộ thôi anh em nha mình có bán lẻ cho anh em luôn sáu bảy chục ngàn một bộ bao ship toàn quốc đó anh em lấy một cây bao ship toàn quốc cho anh em đó một cây à, sẽ bao ship toàn quốc cho anh em cái đây là kia ăn khách hàng nha ăn khách hàng cuối năm 2020 nha anh em nha đầu năm 2021 rồi đó thì à, mình sẽ chia ăn khách hàng mua một cây bao ship vậy thôi đó mua một cây bao ship với giá 70.000 một bộ một cây đấy này thì có 700 000 thôi anh em một bộ 70 000 nhưng mà đổi lại anh em có thể anh em nhìn bộ bài anh em muốn chẳng lẽ anh em không ăn được 70 000 đúng không nói vô lý nghe thấy 70 000 thì anh em mắc mắc cái gì bây giờ anh em chơi một dán bài 100 200 ngàn là bình thường đúng không tại sao anh em không bỏ ra 70 ngàn mua một bộ bài nó đơn giản mà anh em biết cách chơi anh em chơi được rất là dễ đúng không như tại sao mà mình biết được cái lá bài này là cái gì đó bây giờ mình sẽ chỉ anh em có xem này mình sẽ đánh được này cho anh em xem nha như cái này cái ắt này anh em cái xì này ví dụ như giờ mình chia bài đúng không thường thường ví dụ như nếu cái này là mình chia mình trước đúng không cái xì mình muốn bắn cái muốn bắn cho thằng bên cạnh mình ăn mình không muốn ăn mà đúng không mình muốn bắn cái ví dụ chia này cái xì này đó thằng này chắc chắn cái xì rồi nè đó thằng này là cây cây cây cây cây cây cây cái đầm rồi nè anh em nè mình sẽ chỉ cho anh em từng xem nha mình sẽ chia 4 tụ thôi đó cái này là cây ba này anh em đó mình đến lượt mình nè đến lượt mực mình là cái này cái bốn rồi nè đó thì bên này là cái xì này nè cái bên đây là xì bàn nè thằng bạn mình ăn chắc 100 phần trăm anh em nhé thằng bạn mình ăn 100 phần trăm mình khẳng định luôn đó đây là quýnh xì lát nha anh em nha đó đây là cái xì rồi nè đó thì, thì nếu nếu như bây giờ nha mình nói thật bây giờ nếu mà chơi bài cào á thì bây giờ cái này là cái 8 nè cái 8 thì mình chia là bù rồi nè đúng không bây giờ mình chia cái 8 đây cái 8 mình lật cái 8 cho anh em xem nha đó cái 8 đúng không anh em đây là nếu mà cào thằng này bạn mình bù mất tiêu rồi đó thì mình làm cách nào để mình không để bạn mình bù đó mình không cách nào để làm bạn không bạn mình bù anh em nha đó ví dụ như giờ cái này mình không muốn bạn bù là mình chỉ cho chia cái này thôi đó, cái này là cái cái gì cái này cái 7 9 điểm nha anh em cái 6 chứ ờ đúng cái 6 8 nút đó tại sao mà mà mình nói là cái quýnh xì lách quýnh xì dách là bạn mình ăn chắc đó từ đây là hai cái xì rồi đó anh em thấy chưa nó hai cái xì rồi ăn chắc rồi anh em quá chắc đúng không anh em đó nhưng mấy cái này làm cho cái cửa mà ăn người ta xì bàn rồi không có cửa ăn đúng không anh em đó tại sao mình biết được như vậy đó mình sẽ giờ chỉ cho anh em cách nhận biết được một lá bài đó cái bộ bài này rất đơn giản nha anh em nha bài cỏ nhưng mà rất đơn giản dễ chơi dễ dễ dễ nhận biết đó như cây bài này đó cái bài này là cây 8 này anh em đó anh em thấy chưa cái bài này là cây 6 này anh em đó tại sao mình nhận biết được như vậy đó như cây này cây 4 nè anh em thấy nó đúng không ạ đó mình không đụng tới lá bài mình nhìn vẫn biết là bài gì cây lá gì lá gì đó cái này cây bốn tiếp đó anh em thấy chưa đó, cái này cây cây ri này anh em rất dễ dàng đó cây 6 nè anh em thấy chưa đó cái này cây 10 nè cực kỳ dễ dàng anh em thấy không rất đơn giản mà dễ chơi nữa 70 ngàn một bộ quá rẻ đúng không anh em rất là rẻ 70 ngàn một bộ mình có bao bán lẻ cho anh em đó bao ship cho anh em luôn nha anh em nha chỉ cần anh em mua một cây mình bao sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn đó còn mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được tư vấn và mình sẽ là người ờ, chỉ cho anh em cách chơi anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh ủng hộ cho mình và mọi thắc mắc anh em cứ bình luận dưới cái ờ, comment video nha mình cứ để ở dưới mô tả đó anh em đó cái dòng link mô tả anh em cứ bấm vào và mình sẽ ờ, cho anh em xem những cái ờ, video mà anh em đăng ký kênh mà á trong cái kênh mình rất rất nhiều video nói về ờ, đồ biệt đó thì chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn xin chào anh em nha